Con biết bây giờ mẹ chưa tính con Chỉ ấy mai đào nở ban bến nương Năm trước con hẹn đầu xuân nhớ thương nào thơ trời yên vui chỉ qua chỉ pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi bên bãi chân nhiều ngồi quanh bếp hồng trong bánh trưng chờ trời sáng chiều nay én lương trời cao mây đào vàng trên rầy nếu quê hương mù ta dịu diện mẹ ơi xuân năm nay có con chắc con sẽ không chắc mẹ chỉ trời bây giờ trời đã sáng mà con mẹ vẫn đôi đường cách trở nhớ mẹ nhiều nhưng không thể về thăm ôi nỗi chờ mong mình nó nhất mà nó chẳng về thăm nhà còn con gà mà tôi không dám làm thịt cúng ông là muốn để dành cho nó về vui say ba ngày tới ngày

chợt buồn bớt dời dời phương trời ôi thương biết bao nhiêu nhớ mẹ nhớ em nhớ từng con đường cũ, một sáng mùa thương gái tay làng giặc chiều khoe áo đồng tiền mừng tuổi thơ ấu thơ chừng năm này chất gốc mẹ bạc phơ đêm giao thừa chất cũng không còn tiếng phao đang em nhỏ ngỡ ngàng trong manh áo tết rồi đây mà như thương vẫn chưa về muốn biết này đã thương nhớ cho lòng